Xin chào các bạn, à, để bước vào bộ môn minh họa thời trang đầu tiên chúng ta phải cần với một số cái tiết nho nhỏ để việc làm quen với bút chì nó sẽ có thể dễ dàng hơn à, thì đầu tiên thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi chì và cách hướng dẫn sử dụng bút chì một cách chi tiết nhất để các bạn hình dung được có thể làm được tại nhà Đầu tiên thì khi các bạn sử dụng bút chì á, các bạn sẽ không có đè nặng cái phần mu bàn tay xuống về mặt giấy hoàn toàn không được được đè nặng hơn bởi vì khi đè nặng thì các bạn vì các bạn lướt nét chì nó rất rất là khó khăn và các bạn sẽ không thể nào mà đi được nét những nét mềm được à, và tuy nhiên khi các bạn đi á và các bạn chỉ cần này các bạn để có bút chì này các bạn chỉ cần để để cái bề mặt mu bàn tay này có thể di chuyển trên mặt giấy vừa chạm nhẹ mặt giấy thôi và các bạn có đưa nét chì này thì lúc này thì cái nét chì bạn có thể dễ dàng hơn và nó sẽ mỏng hơn so với cái các bạn mà đi đè nặng như vậy để hình dung được không thì đầu tiên thì sau khi mình sẽ có cái này và các bạn sẽ bước vào tiếp đầu tiên là cố gắng làm mềm cổ tay trước ha. di chuyển cổ tay thật mềm ở đây mình sẽ có một số bài hướng dẫn các bạn ha đây các bạn cần làm động tác này Ừ, thì cái nét của bạn nó sẽ đều hơn và mềm hơn thấy không các bạn thấy không dung không là mình sẽ không có đi nặng mình không có đi cái phần mũi bàn tay mình xuống dưới mình đi và mình chỉ cần chạm nhẹ nó thôi và mình lướt cái phần cổ tay thôi thì lúc này là về sau các bạn lúc các bạn đi á thì cái nét nó mềm này các bạn chỉ cần lướt nó thôi ha. thì nó sẽ nó thì nét chì nó sẽ rất là mỏng rất là đẹp và sau đó qua tiếp tiếp tiếp theo ha tiếp thứ hai là tiếp tiếp hai là cách để các bạn đi những đường dài hơn các bạn có thể cố gắng đi thật dài nít của mình ra đi thật dài nít của mình ra hơn các bạn hình dung với mình thôi bởi vì sao bởi vì khi mà các bạn đi bình thường ví dụ một số bạn chưa tiếp xúc với bút chì á các bạn thường đi như này các bạn vẽ các bạn thường đi giống như này ha ờ, thì lúc này thì cái nét các bạn này cái vòng chì các bạn nét nó rất là nhiều và nhìn nó sẽ rất là xấu ha ờ, và khi mà các bạn tập những cái đường này, này cái tiếp này, này thì các bạn có thể kéo dài nét của mình ra kéo dài nét của mình ra kéo dài nét của mình ra để các bạn bị những cái đường dài và những cái độ cong nó sẽ mềm mại hơn và các bạn sẽ không có phải bị cái tiếp đúng vậy không không bị giống vậy thì lúc này cái nét bạn rất là nhiều rất là xấu ha mình sẽ không làm được ngay à, và nếu các bạn một số bạn khó khăn á, thì các bạn có thể ngắn hơn một xíu các bạn chấm hai điểm trước để các bạn có thể ném nố và đường dài đi ngang qua à, các bạn chấm hai điểm trước các bạn có thể kéo qua chấm hai điểm trước các bạn có thể kéo qua à, thì lúc này cái nét của bạn các bạn có thể dài hơn và nhìn nó sẽ mượt mà hơn và nếu đôi khi á, nếu bạn cảm thấy khó và các bạn không làm được nữa thì mình có thể cho phép được sử dụng cái này các bạn lại đi đi từng cái từng đường mà mỏng thôi nha các bạn có thể trồng lên nét cũ và các bạn đi tiếp chậm thôi quan trọng cái việc khi mà vẽ vẽ quan trọng là các bạn đều nét hơn là cái việc các bạn đi nhanh nhưng cái nét các bạn rất là xấu à, các bạn có thể đi chậm nhưng mà nét các bạn sẽ đẹp, hình dung không Ờ, và tiếp thứ ba mình sẽ có tiếp thứ ba trong việc điểm nét hơn, cái này thường cái độ khó nó cao hơn so với hai cái tiếp kia hơn các bạn này Ờ, các bạn, đây là cách khi bạn nhấn nét hơn Các bạn sẽ này, nhấn này, buông này, nhấn này Nhấn, buông, nhấn Nhấn, buông, nhấn Nhấn, buông, nhấn Nhấn, buông, nhấn Nhấn, buông, nhấn Nhấn, buông, nhấn ha. Ờ, thì các bạn sẽ có cái việc là các bạn nhấn nét trên một cái đường chỉ của bạn đi thôi Và lúc này ha, thì các bạn sẽ thấy này, cái độ chuyển mực mà từ phần giữa này hai đoạn đầu ha, là nét đậm của mình nó sẽ có một đoạn chuyển ở phần tiếp theo và cuối cùng là đoạn mỏng nhất ở phần này phần giữa hơn cái tiếp này để các bạn làm gì các bạn ứng dụng vào trong một số cái đường đi của bạn ha hơn thì lúc này thì nét các bạn sẽ mềm hơn và cảm giác nó sẽ có độ sâu hơn và cái này thường áp dụng trong những khi các bạn vẽ tóc ha thì cái đường này thì khi khi các bạn đi á thì nó sẽ có một cái độ sâu nhất định ở trên bài vị trí của mình à, các bạn hình dung với mình cái này các bạn có thể luyện nhiều vào à, thì khi mà các bạn vẽ chi vậy khi mà các bạn áp dụng vào những cái đường cái điểm này thì nó sẽ lên cho cái bài của bạn nó sâu hơn có sự nhấn nhẹ trong cái nét chì và nhìn nó sẽ không boring và nó sẽ không có một màu nó không có phẳng tất cả hình dung hơn đây là một cái bản chì của mình ha mình đã ứng dụng cái tiết 3 này vào cho cái việc mà mình họa những đường nét của mình bằng những nét vải ha thì các bạn có thấy này mình sẽ có sự nhâm nhá trên đường nét nét chuyển của mình những nét vải này ha. có sự thanh động có sự chuyển mượt mà hơn còn nếu các bạn về chỉ các bạn đi thẳng không có thường cái nét chì của bạn sẽ nhìn cảm giác nó sẽ bị nó nó nó không có có cái độ chuyển mình nhìn khác nó nó bị đều và nó không có độ chuyển như này nó phải để ý hơn thì lúc này các bạn sẽ cố nhấn bạn có thể đi những đập điện cái này nó sẽ nhấn vào những cái chỗ này nó sẽ chỗ tối ở trên cái, cái góc tối ở trên những cái che trang phục á hơn những cái đường nét đâu chuyển động này những cái đường nét như này bạn thấy nhấn không à, thì cảm giác như cái chì của bạn à, nó có sự chuyển động ở trên những đường nét này nhìn cái sẽ rất là mềm mượt rất là mềm mại nó sẽ không có bị phẳng nó bị cái này cái dụ các bạn đi phẳng này Nó các bạn thấy nó bị đều và nó sẽ không có sự nhăn nhá giống như Hình dung được không? Các bạn hình dung được không? thì đây là tất cả những cái tiết mà tôi bắt đầu mình bước vào cái việc mà đi viết gì để trước khi các bạn là bộ môn ra thời trang Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Nếu các bạn cảm thấy thích thú thì hãy like và comment bên dưới về những vấn đề các bạn thắc mắc hay những cái đi mà bạn muốn học tiếp theo qua những video tới về bộ môn quan hệ thời trang à, mình sẽ hy vọng được giúp đỡ các bạn để cải thiện được những cái skill và giúp các bạn nhiều hơn qua những video tiếp theo à, hãy subscribe và nhấn chuông để đón nhận những video mới nhất nhé cảm ơn các bạn rất nhiều